Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming em ơi Duy Khải kính chúc anh em uh, xem video vui vẻ em ơi Lần này thì Khải sẽ soi đồ một cao thủ con đao khá là hot cũng như là con đao này có thể nói đây là con đao No 1 server em ơi Đây nè đang đứng nằm top 1 server với đẳng cấp 100 Và ngày hôm nay thì uh, được top đó là top 3 tống kim Mấy tuần trước đó cũng lên top khá là khác anh em Hôm nay thì Khải có cơ hội để Khải sau đồ tại vì uh, hôm nay đi cùng bên nè Đi cùng bên thì Khải sau đồ Hôm nay Khải được top 4 này 151 mà thua bốn mạng nhưng mà thua đến mấy cái điểm là chắc là mình chém chắc toàn uh, mấy ông uh, binh sĩ các kiểu này điếu rồi hôm nay thì set đồ của BB Avalon ở cần một như thế nào anh em cùng xem thử nha hiện tại hôm nay thì ăn được 53k 155 mạng và tử vong 19 lần giữ giữ tử vong khá tốt liên chạm được 31 đó rồi top một là đại thân là võ đang cộng có view con lông đao bơ bơ con lông đao khả con lông đao caravan thiên nhẫn kim được tôn võ đang tao nát con lông đao 19 prediction như là võ đang chim lưu cách không biết trên các chân võ đang mạnh lắm con đao trên cái top này đa số con đao anh em ơi ta tầm này con đao khá là nhiều cho anh em xem xét đồ các thủ này nha anh em ơi hiện tại xét à, đồ này thì à, đầu tiên chúng ta cũng đỡ ý một cái đao hiện tại đang sử dụng một cái đao tóc 30 mình sắt 43 có thể cái đao này có thể đỡ bớt ca bên ngồi cũng khá ok đặt móc 32 đặt móc 31 chứ tóc 30 và bằng sắt 31 một cái áo kim 40 phục sinh lực 143 sinh lực khá là cao nón chống 40 chống 30 kháng hỏa gia truyền kháng cả 17 Wow gia truyền chắc VIP nhất anh mà Kháng cả 17 Kháng đọc 17 luôn Quá đẹp gia truyền này chắc tiền không đó nè, Chắc phải hơn chục cũ là ít anh mà, Hơn chục cha là ít Nón chón kháng hỏi sinh lực nội lực Bao tay 540 sinh lực cao Wow Bao tay này cũng khá là đẹp anh mà, Bao tay này chắc là phải vài chục kim Ít nhất phải từ 15 à, đến 25 kim Bao tay này dàn hàng nô rồi Đại chón 40 sinh lực Nhận chón 20 sinh lực cao nếu mà với hiệu ứng chón như thế này thì à, được à, cho mình đó là 20, 40, 60 và đây là 30, 90 chón Ngọc bội sức mạnh 10 Và khăn lôi nhận khăn lôi khăn lôi 15 sinh lực cao Giày khăn lôi 30 Ôi đổi giày mắt pin luôn đau giày nơ 1 luôn Ở mà nói set đồ này thì à, con đao đang top 7 server luôn nha em Set đồ này hàng nô khá nhiều anh mà Gia truyền nô này Bao tay nô này nô 1 luôn này Gia truyền nô 1 này Đôi giày nô 1 này cái đao này cũng khá tương đối hiện tại đỡ mà nói đao tóc bên sắc cũng thằng hiếm nè cũng dạng thằng nô rồi quá đẹp chiếc đồ này phải vài chục củ ít nè, không dám biết bao nhiêu tiền nhưng mà đồ quá đẹp sinh lực khá cao anh em toàn trên mười mấy trở lên thôi sinh lực anh em thấy nên là con long đao này build chiếc đồ này quá chuẩn này mà chỉ có cái đai lưng này hơi đai lưng của đôi giày thì sinh lực không có thôi hơi ít thôi còn lại tất cả đều sinh lực khá đẹp đó ok anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho BB Avalon một trong những con lồng down number 1 server và như thông tin khả biết thì anh này đã mắt vào long tịch tại cái kênh rồi nha anh em. Anh này mắt vào long tịch tại kênh rồi nha anh em. Với sự đầu tư khá là chắc của cầu thủ BB Avalon này thì hôm nay đã được top 3 tổng kim. Rồi, xin chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên đỡ lại cho Dương Khả một like chia sẻ ủng hộ chơi và anh em thích cao sơ, sơ đồ cầu thủ nào thì comment bên dưới đỡ những cái cơ hội mà Khả có gặp mặt anh em. Khả sẽ sơ đồ cho anh em xem nha. Bây giờ thì Khả sẽ lên uh, đi phong độ với bang này mà.